Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ Trần Trí Mãnh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện Mãnh chính là đối tượng chủ mưu trong vụ án chạy điều chuyển tầng giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.